à, cái lô đất này có mặt tiền đường của đường 28m này là 240 m mặt đường và sẽ được phân ra những nền như thế này ngang 5 sâu 45 sâu 45 thật là ngang 5 sâu 50 nha và giá bán là 750 triệu trên một nền giá cực kỳ rẻ nha cả nhà sau với vị trí này thì giá này cực kỳ rẻ và mỗi lô sẽ có là 100 m thổ cư và vị trí lô đất này bắt nguồn từ cái vị trí nha bắt đầu từ vị trí mà cây cái cây à, cao su á và cái xe đang chạy lại cả nhà cả nhà thấy xe đang chạy lại không ạ à? từ vị trí đó chạy thẳng ở đây rồi cả nhà nhìn theo tay mình nha đó chạy thẳng ở đây chạy thẳng ở đây chạy thẳng xuống dưới kia hết theo cao su này luôn nha cả nhà xa lắm ấy à, tại mình đi hướng vị trí này mình đi bộ thì cả nhà hãy theo chân mình đi luôn ha thẳng xuống như này 240 mét mạch đường nha cả nhà và có tổng cộng là 30 lô nha tổng cộng là 30 lô mỗi lô là 750 triệu trên một nền ngoài giá bán ở đây là bác sĩ bác sĩ nha cả nhà bác sĩ bác sĩ hết 30 lô luôn bác sĩ 30 lô nha cả nhà đó, cả nhà hãy đi theo chân mình đi nha ở đây thì à, trước khi mà cái nhà quyết định mua lô đất này để đầu tư thì cái nhà hãy tìm hiểu qua VKMX trước thì như cái nhà biết ở đây là khu công nghiệp VKMX Đồng Phú với quy mô là 6.300 hecta và hiện tại VKMX Đồng Phú này cũng đang tiến hành là khởi công 4 tuyến đường đó là tuyến số 1, số 2, số 3 và tuyến số 4 Vậy như vậy thì à, ở đây BKMX Đồng Phú sẽ làm những đường vành đai những đường vành đai đây sẽ có lộ giới là 32 m hoặc là 2 18 m. Phân cảnh đó có những đường vành đai là 19 m. Như vậy thì à, lô đất của mình nó nằm trên trục đường vành đai. Đường này là đường 28 m nha cả nhà, 28 m. Qua đây là một trong những con đường huyết mạch mà đường dân sinh cực kỳ cực kỳ đất địa. Chúng ta mua đầu tư thì đầu chắc chắn đây là một trong những vị trí mà rất là nhiều khách hàng mơ ước rất nhiều khách hàng mơ ước nha cả nhà và với diện tích là chỉ có ngang năm mà sau đến 4 15 hoặc là sau 50 thì đây là một trong những vị trí mà rất là nhiều ờ, khách hàng rất là thích à, cả nhà thấy nãy giờ mình đi thì đây là toàn bộ cái, cái ờ, mặt tiền đường của cái lô đất này phía bên tay trái này của mình à, đó mình nói thêm nếu mà từ vị trí này của chúng ta thì chúng ta có thể di chuyển đến tất cả những tiện ích xung quanh ở khu vực Đồng Phú này ví dụ như siêu thị Comac ở phía trước này của chúng ta rồi cả nhà từ vị trí này ra siêu thị Comac nha chỉ tầm khoảng là 3 phút thôi và ở ngoài siêu thị Comac này thì chúng ta có là điện máy xanh có chợ bách hóa xanh à, có trung tâm hành chính trung tâm hành chính ở phía bên này trung tâm hành chính hiện Đồng Phú nha cả nhà và sau khi mà bị mắt hình thành rồi thì đây là một trong những cái vị trí trung tâm của huyện Đồng Phú đây là một trong những vị trí trung tâm nha cả nhà như vậy thì có như vậy thì à, cả nhà có thể là đưa ra cho mình những cái quyết định đầu tư và đầu tư như thế nào đó là một câu hỏi được đặt ra để cho chúng ta quyết định lựa chọn tại vì sao ạ tại vì hiện tại ở khu công nghiệp Vinamart Đồng Phú này có rất là nhiều sản phẩm để chúng ta lựa chọn đúng không ạ có rất là nhiều sản phẩm để chúng ta lựa chọn như vậy thì cái việc ở đây chúng ta quyết định mua là phụ thuộc vào tài chính của mình cái việc chúng ta quyết định mua là phụ thuộc vào tài chính của mình nha cả nhà nếu như cả nhà có tài chính đủ lớn vừa tầm à, khoảng từ một tỷ trở lên thì chúng ta có thể quyết định mua tại những mặt tiền đường tuyến số 4 vì tuyến số 4 ngang năm, sâu 45 có 100 mét thổ cư giá 1 tỷ 100 50 triệu còn ở đây ở tại vị trí này đường 28m gần cái đường DT 741 và đầy đủ tiện ích xung quanh giá chỉ có 750 triệu trên một nền 750 triệu trên một nền như vậy thì tài chính của chúng ta là dưới 1 tỷ như vậy thì chúng ta có thể quyết định đúng không ạ quyết định lựa chọn mua đúng không cả nhà nếu như vậy thì à, mà lô đất này thì à, bán sĩ 30 lô và cho nên là khi là khi nào mà cái nhà muốn mua thì hãy liên hệ lại lại mình xem là cái nhà đầu tư mình đã mua 30 lô này á là người ta có bán bán bán lại hay không bán lại với giá như thế nào như cái nhà tại vì đây là bán sĩ rồi cái nhà hãy theo chân mình đi ra phía bên này thì bây giờ cái nhà hãy theo chân mình nha ở đây thì à, là một trong những vị trí đất địa mà mình cảm thấy là tuyệt vời để chúng ta đầu tư với cái con tiền à, là 750 triệu à, nếu như mà chủ đầu tư mua có bữa bán lẻ thì mình sẽ báo lại với à, cả nhà sau nha à, mình sẽ báo là cái nhà sau đó, đó mình mua được cái giá tốt nhất chứ còn giá mà 750 triệu trên một nền này thì đây là giá xỉ cho 30 lô nha cả nhà rồi bây giờ cái nhà hãy theo chân mình à, đi từ vị trí lô đất này chúng ta sẽ di chuyển ra siêu thị có mắt nha di chuyển ra trung tâm hành chính huyện Đồng Phú rồi chúng ta sẽ đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh à, trước khi à, chúng ta di chuyển thì cả nhà hãy nhìn lại à, xung quanh cái vị trí đất của mình nha đây cái hướng bên kia là cái hướng chúng ta sẽ đi ra à, ngồi bên kia là tiếng số 4 á khi chúng ta đi như này thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ cắt tiếng số 4 rồi và cái đi, đi, đường này là đường vành đai 28m nha cả nhà rồi cả nhà hãy nhìn theo chơi mình à, đây vị trí cái cái uh, vị trí đất của mình á đường uh, cao su ra đường cao su mấy bên tay trái này, của mình này, đó chạy vào đây chạy vào đây nha cả nhà chạy vào đây chạy thẳng lên tới bên kia tới hết cái đám cao su kìa rồi thì cả nhà hãy theo chân mình nha chúng ta sẽ di chuyển đi ra bên ngoài ạ à. Thank you.